Hello anh chị và các bạn Hôm nay uh, Steven uh, chạy xuống một uh, xuống cái căn nhà mới của Steven mới mua thì uh, căn nhà này nó không có lớn lắm nó chỉ có uh, khoảng chừng uh, 10 hơn 10 ta, hơn 1.800 square feet thôi mà ba bốn phòng ngủ hai uh, phòng tắm nó nằm ở trên một cái uh, miếng đất diện rộng là một acre và Steven sẽ chạy xuống đó rồi quay à, sơ sơ cho các anh chị và các bạn xem cái căn nhà đó và lý do nào mình à, à, quyết định mua cái căn nhà đó à, để sau này về hưu thì à, khi mình về hưu thì đương nhiên cũng có nhiều cái lý do của mình lắm và Steven sẽ cho à, vài lý do chính đáng để à, anh chị nào đã xem video này mà sắp sửa à, vào tuổi về hưu á, thì nên tìm những căn nhà à, như thế này để sau này mình không có giống như là tại vì mình cuộc sống mình có nhiều giai đoạn khác nhau không cuộc hưởng thụ rồi cái tới cái việc như là khi mình có tiền rủng rỉnh thì như, như mình mua cái nhà loại nào cũng được mình sống ở đâu cũng được à, khi mình có điều kiện như mình về hưu thì cái tiền à, cái tiền về hưu của mình cái tiền lương hưu của mình là đương nhiên nó cũng có anh chị em nào mà đi làm mà trong các hãng xưởng thì đương nhiên cũng có một chút đỉnh tiền không mà mà cái tiền nó không có còn giống như à, nhiều mà rủng rỉnh giống như khi mình còn trẻ mình làm ra tiền nhiều nó dễ dàng mà mình đi chơi đây đó lung la chăng khi mình về hưu thì cái tiền đó nó không còn giống như quá nhiều dù cho mình có một số lượng à, à, tiết kiệm nhất định để mình về hưu và đương nhiên là cái số tiền đó nó không có giống như hồi xưa mình còn đi làm nữa không thì khi anh chị và các bạn mua căn nhà để về hưu thì nên chọn một căn nhà như thế này để một xí vịnh à, chạy xuống đó quay sơ sơ cho anh chị xem và mình sẽ cho anh chị biết lý do nào mình mua căn nhà đó ok một tí để theo chân Steven đi xem nha đây là nhà về hưu một acre sắp sửa à, sắp sửa closing nè mọi người hôm nay hôm nay đi uh, final work through cho mọi người biết đây cái chaser thôi pin gần hết để cái à, chìa khóa đâu đây hả à? chìa khóa để em coi coi rồi mình vô mình đổi được cái này luôn nè mở ngoài sau á là ông nói mình đổi được cái đó mở cái khấu ra mình à, đổi dạ. cái set mà bây giờ cái sau closing mới đổi giá bình thường mình dạ đúng rồi ông nói như có thể em vô nay mình vô được chứ mình chưa có officially legal dạ đây <laughs> ông nói là key will be in the outlet box next to front outlet door. box outlet box hả? dạ oh the outlet box đâu oh, đây nè ồ oh, mà nó gớt càng hết trơn thì thiệt tình đây em chủ vô Ngon cái này phải thay nữa nè thiệt tình. Không, nó lên đây mày ông chủ. Trời ơi, ông chủ đó hả? Vợ chủ nhà hả? Ông chủ cảm giác mở cửa nhà mới Ồ, oh, cái này nó chơi nó sơn, nó sơn cái màu này vàng màu đen này kỳ quá <laughs> Ok, ngày đầu tiên vô nhà Giờ dạ, không cha cưỡi sao được nè Mẹ nhà mẹ Bông, à, bông, à, bông nha, bông xôi nhái Chồng mấy con Chìa khóa <laughs> chìa khóa là giá trị à, mấy trăm ngàn đô mẹ chìa khóa là giá trị tới mấy trăm ngàn đô <laughs> quên cái chìa khóa này giá trị tới mấy trăm ngàn đô rồi <laughs> mấy ngày liền oh man thiệt tình à. cuối cùng <laughs> bởi vậy mỗi ngày dạ nó dạ nó sấy ngay chỗ này cái đầu ra cái này là cái đầu ra của chị mà nó làm thêm phòng luôn đúng không ồ hèn chi bởi vậy nó vậy là dư được cái phòng yeah dạ. nó mà cái này anh anh, anh không có để ờ, riêng biệt gì anh tính làm gì đập này ra làm nguyên cái phòng bự luôn đập nguyên cái bức này luôn ha ừ. em không hiểu cái phốt hồi số nó biết sao thì dạ, không biết nó làm kiểu này sao, nó làm cái này là chỗ giống như cái chỗ ngồi coi phim để cái ghế sofa đây nè em nghĩ vậy nó là cái men khí men khí cái đó và bên kia là cái phòng em nghĩ vậy miễn làm cái phòng chơi tương lai luôn là mình đặt này ra tại nó chơi ăn gian này đó cái phòng này đúng ra nó có cửa sổ ăn gian làm từ sổ nhỏ này cho nên yeah. nó, dạ. nó làm này nhà này bốn phòng ngủ bốn phòng ngủ hai phòng tắm mà có thể mình à, với một cái men khí cái gara đó làm là phòng ngủ nè anh chị nào mà có tiền về hưu ở Florida thì nhớ mua cái căn nhà mà không có HOA nha tại vì có mua HOA thì phải ờ, trả tiền HOA rồi lum la chân mệt lắm còn cái nhà này mình không cần trả HOA đó nhà này nè bên đây nữa nè 50 luôn hả? Em là thấy là 99 rồi <laughs> Dạ Anh trai đại gia khiêm tốn <laughs> Đây nhà để về hưu tương lai nè bà con Cửa nhà nè Oh, there's a key. There's a key. Key. Đấy, đấy. Đó, đấy cái mình. close the door. Whoa. Mm, so good. That was exactly Ooh. Ooh. Ooh. Thấy chưa đấy? Hey, rằng, đi vô nhà con coi mẹ coi cầu tiêu không <laughs> em ừ, rồi đi vô coi nhà bếp mình có đồ ăn đi vô coi cầu tiêu có gì ăn trời <laughs> ờ à. cầu tiêu có gì đó đâu mày vô đó con uh. That's a bedroom? Ooh. Ooh. The office down the other side. Andy. Oh, so this is a nice office, right? Nice yeah. Window. You can put your table. and look, look out the window while you type. Oh, interesting. Con dán. Chỉ giống như cái quạt vậy. Ờ, dán là dán cái cái privacy với privacy. Ờ. Ooh. Yeah nhà này ngàn tám square feet bốn phòng ngủ hai phòng tắm mà tương lai có thể người ta mình làm thêm phòng tắm nữa cái này là cái garage mà nó làm thành cái phòng chơi à, bởi vì em mới nói nhiều phòng nếu phòng chơi ngoài sau này anh, à, anh đập này ra đập hai cái này ra làm bự luôn uh-huh. rồi anh nên đi qua cái master này oh. oh, hả yeah cái đó là phòng chơi Yeah, the laundry room is over here. That's the, the master bedroom. Yeah, this is the master bedroom. Yeah. this one also leads to the bathroom. A lot of a lot of cleaning to do. This is the master. Đó. Hay sao? Vậy hô được chưa? No HOA, no CDD, no water. Shoot, shoot, shoot. <laughs> Yeah. Đẹp. Quá wow, bán cũng đẹp chứ. Hả? Yeah, mà. Like uh, this the mess like uh, Hey, there's a door. This is a good bathroom. It's a door that go to the more room back there. Yeah. yeah. Perfect. Toilet. Toilet. master closet on that side. Right here. Yeah, master master closet. pretty big. Pretty big, right? Yeah, pretty big. Decent. walking in the closet. No, the, the grass is so tall, you go there, you disappear. Trời Có cái giọng này đây nằm sướng Để ra đây, để ra đây, mở cửa nè Này ra được à? này ra phía sau à. phía sau chụp cái võng làm làm quán chụp cái võng điện đâu ta này hả ở bên kia ồ oh, đúng rồi cái chỗ câu cá của cha thì sao anh the top one uh, just yeah, yeah. Cô thấy chậu câu cá của ông nội sao chậu cái hè chậu cái đường cái hàng rào hàng rào đó đó dạ, Yeah Đi ra đi đi ra nè Sao này á Có thể anh biêu cái à, Hả Ờ nương chó Sau này có thể anh làm cái hồ bơi mà làm ở ngoài này luôn Làm ở dưới đất luôn hay đầu cái mình làm cái à, nhà lưới á Chồm lên hồi xưa nó làm giống cái hồ bơi chơi, chơi giải chiến thôi có cá làm gì có cá bụi bặm gài nó chưa có bỏ mấy nước ờ, thuốc tẩy vô nó tẩy mà thuốc ờ, ấy thuốc uh, chloride còn uh, bữa nào mà thích barbecue ra đây đốt lửa ngồi là đốt lửa chạy ừ. mà nó chơi cái này dở quá cái này này người ta phải lót gạch hết nguyên cái dòng này luôn nè hả cha ừ. để ghế ngồi lót gạch để ghế ngồi mới ngồi mới đốt lửa chơi đốt lửa chạy chơi chơi cái này làm đồ quay con ừ. <laughs> chuyện này vui rồi à nha kêu bằng à, có chương trình đi à, nướng gì quay à, gì gà gà gà gà gà áp lưu à gà gà nướng lưu rồi chơi anh trường cái nhà là nhà về hưu của Steven tương lai nha một mẫu yeah. Dạ. qua tới cái bờ và cái bãi đất của mình nó qua tới cái bờ sông cái bờ đất bên kia luôn nó làm cái con kênh để cho nó chứa nước, lỡ cái mưa xuống cái đầu nó chảy xuống đây ở dưới nó có ống hút ở dưới ồ cái đường này cho nó chạy tới 54 bốn á cha chạy lúc luôn á đi lòn lòn lòn qua cái hướng nhà của nghe ừ, ờ, kinh nhà múc ờ, nhà nước múc mà đi đi đi chỗ này nó có cái hàng rào đi xuống này tại tương lai là ông, ông nội sẽ à, tỉa mấy cái nhánh này xuống hết chặt cho nó nó chống lên phải không ừ. là cái mình cắt cỏ cho sạch sẽ cái mở cỏ sạch luôn nè này là cái hàng rào đây mình mở mình đi xuống đó được thoải mái mình dọn cái của mình đó mình dọn đây nè mình dọn lên đây nè dọn dọn sạch sạch mấy cái này tuôn xuống hết trơn cho nó có một cái luồng thẳng lên tới đẳng luôn sau này mình sẽ dọn dẹp mình cắt mấy cỏ này cho sạch sẽ không sau đó dưới suối dưới đó con mấy con có mấy con cá bass á cá freshwater bass đó nhiều lắm cái giận giận giận giận giận đùa không nữa về thì dọn dẹp mấy cây này hết nó um tùm quá cắt bớt cho nó gọn lên đất của mình nó qua tới bên cái mí bên kia rồi mà con suối này bây giờ của nhà go mình mình không có đụng tới Có hết giờ nó để về cái à, lần này thì có thể từ đây bỏ ra đây 6 feet nè 6 feet 7 feet gì đó rồi cái trồng hàng lên vẫn được nè thằng này hả ừ mà điều bị mấy cái này nó chia chắc có lẽ nó không tốt lắm nhưng mà xưa xưa nó cũng tỉa này bớt rồi nè cũng trồng được đây nè nó tỉa dưới thấp nè ừ. mà trên cao nó vẫn còn mình chỉ tỉa cái bên mình thôi mình không tỉa tỉa bên kia được thì ngay cái rào mình tỉa ờ. mấy cái nhánh nhỏ nhỏ này mình cắt được nè nếu trường hợp như không cắt thì để trồng đại thì chắc cô la cũng được nhưng mà nó có những cái cây nó không có tốt nó thiếu xương á ờ. mà tỉa mấy nhánh con con sao để cho nó che đỡ để ở cho nắng nè này có hai tầng không cắt mà thấy lên cao quá vậy cái chơi chơi hả con để <laughs> biết điều cái nó nghe hàm răng nó ra đã ừ có cái có cái, uh, cái xích đu nè dạ cái chơi nè cắt cỏ nó mới lợi nó cắt cỏ ngày hôm qua nay thấy sạch sẽ bữa lại thấy um trùm quá ông nội với uh, hai mẹ thì mới uh, mới chuột cái xích đu con nhóc nó chơi gặp cái xích đu nó mừng quá tương lai thì có thể Steven làm cái hồ bơi dưới này hồ bơi dưới uh, dưới đất luôn bây giờ hiện tại nó có cái hồ bơi ở trên này thôi có thể mình phá phá ra cái nhà thì mình có thể mình extend ra làm thêm ngoài hai phòng ngủ nữa chỉ xây mấy cái à, cái nhà lục giác chỗ này đến chiều ngồi uống cà phê thấy thấy dạ. tương lai cái này có thể cho này làm cái nhà lục giác nè ờ à, còn miếng sang nữa muốn ngay sang nữa thì đóng cái à, cái à, cái, nhà cái nhà ấy á nhà nhà nhà nhà nhà treo á gì vậy cái nhà đó quê giờ thôi thôi mày cái nhà đó không hả? Ờ, tree house á Nè cái cây cột nè Hai cây này làm cái tree house ngon lành luôn Không, không biết rồi tree house hả? Cái nhà mà ta làm giống như nhà sàn mà làm trên cái cây á À, à, à, à Ừ, mà có hai à. cây tao bố sẵn là sao không làm? Nhà sàn đó Ừ ờ. Ông nội muốn mặn cầu về nè Ông nội thà đó, à, đó. Mặn cầu... Uh còn na về để ăn trồng như mấy nhà vườn mà thấy cái bầy mãng cầu này là mê luôn á ông nội có hai dây với bển mà cần bò nó cũng nghe nghe nghiêm chỉnh vậy sợ ừ. Ờ. chăm chú ngồi nghe không biết nghe gì <laughs> nào nghe ông nội nói không biết nghe ông nội nói gì không hai bi Ê bi Bí à Bí ơi dạ. Bí à, cho, dạ, dạ, Vũ Vũ cho mặt cho nó nhìn lại Vũ bi Dạ bi dạ. dạ Dạ Dạ À đi À đi ờ, Dạ đi Dạ đi Chưa quen chưa quen camera Cười Cười coi Xảy ra Việt Nam mình vậy thôi Mỹ nó nghe nó hết hồn nó hết dám ăn luôn <laughs> anh chị tưởng tượng cái xích thịt thang mà đem ra mấy cái phần neo tưới cây về nhà chồng biết sao ăn việt nam mình là thôi rồi em bình thường không tụi mỹ mình nghe cái đó nó hết dám ăn luôn ờ, ờ, ờ cười cười ra <laughs> nó làm cái thang này mà nó không làm cái cửa này nữa nó vô mà phải leo vô ồ đây nè nó nó nó phải lấy ra được mà khi nào tắm mà mà lấy ra ừ. Nói, tắm giống như con con nồng nọc hả hay con gì trong đó nó có nhái con á không gài có, có mấy tuần, bỏ chứ đâu có xài nữa có mấy tuần mà nó nó, nó để tới nhái vô đây nó đẻ này luôn <laughs> thiệt tình này nó có lưới nó vớt rồi nó đầu nó bỏ chloride vô rồi đầu hai ngày sau nó mới trắng lại ít nhất 24 tiếng hồi nó trắng lại còn vũ tương lai muốn cho thằng đó nó đuổi đi á, thì bên đây phải nấu ờ, đồ ờ, như bún và quế là bún riêu cho nhiều nhiều tí không là thổi cho cái hơi nó bay bún nước đó. lèo bún lèo nước lèo nó chưa chạy bún mắm mắm kho mắm à, kho rồi á nó mới đậm đặc đó à, mùi cho nó đậm đà đậm đà tí thì chịu không nổi cái nó bỏ đi mình dỡ nhà luôn ôi tại thấy chui dở này lên được đó hả ừ à, nó có cái cục luôn dùng cái này cái đèn solar thôi nữa gắn lên có cái cục ru nó giữ ừ mà cái này à, cái hồ này hồ à, giải chiến thôi để khiến cho mấy đứa nhỏ nó chơi đó cây nửa tỉa là cho nó gọn gàng lên tí ông nội trồng nguyên cái hàng này thì sao phía sau đó cái dòng bên kia chính giữa này để chống lần tương lai mình có cái ờ, dự trụ cho cái nhà này với làm cái hồ bơi tương lai đó Mẹ nó có camera ở đây mà tháo hết trơn nữa, mua camera cắt cắn vô tiền té em à, vũ trong nhà rồi con con đọc cái kitchen cái nè khoái quá khoái quá à đi kìa tục không bác bác đây này con Dính, dính, dính, dính, dính, dính. Yeah. Feed your This wall is gone. No, this wall is gone. This gone. This wall is gone. Knock out this wall. Knock out this wall. This is the whole kitchen area. Oh, okay. Xin mở ra open concept hả? Open concept luôn nghĩa là nguyên cái tường này đi ra ngoài hết chỉ có trừ cái cột này thôi tại cây cột là những cái pin phải không à. trừ cái cửa cái tủ cái bên kia là đập banh cái tủ ra luôn chìm chìm qua phía bên kia luôn nghĩa là nguyên cái tủ này nó chạy qua tới bên kia rồi làm cái cái cái cái, cái tường nhỏ nhỏ cái giống như để cái này đang che cái đây tủ lạnh đó ừ. yeah. dùng nước giếng chỗ này là cái thông cho cái giếng nha hiện tại mình à, dơ quá bây giờ cái nên nào mình dơ mình dọn dẹp mình làm này lại cho nó đẹp đẽ lại bởi tụi kia nó ẩu quá nó chạy mấy cọng dây điện lum la nằm ở ngoài ghê quá phải sửa lại hết là cái đầu bơm nước à, nước giếng nó bự gì á đầu lọc lum la trên bên này là nó để cái nhà nó để lưới lên nó nuôi mấy con chó chạy ra vô vô nè trong chắc dắt ta sao vậy chắc mình ờ, mình lấy cái này ra luôn để cái cửa kia thôi cửa kia cho cái hồ này mình lấy ra luôn đầu đẩy cái mái nhà ra cái này ra ngoài sân chơi đi cái hồ bơi ngoài này cái ờ. này cái này thả cái đập dịch xuống đập dịch cũng sướng <laughs> đập dịch nhưng lâu lâu có một cái xấu đốt táp một cái đứt cái chân dịch mẹ suối <laughs> bậy không <laughs> đó mà em em coi trên video của anh Minh thấy Biêu Lì cũng có cái cái cái cái hàng gà cũng giống giống vậy ừ cái nhà bên kia ờ à, như bên kia hả ừ chú dân đập vịt mà đang đập đạp nó lại nó vứt cái còn nó còn cái chân chết mẹ cái chân đó đâu cái đập dịch mình ngồi trong cái xuồng mà à. ở trong cái xuồng nó có cái đập vịt mà cái đạp cái giống như là đạp xe đạp gì đó ừ. mình đâu có đạp đạp ở chân ở ngoài đâu suối <laughs> bậy không đi câu thì được Dạ, ai chơi đập vịt cầu đó nó có mấy cái con cá giống như à, cá rô cá rô của vùng này nè ừ có con cá uh, à, guppy nữa ừ. gông á ừ. quăng chạy xuống là dính một đống luôn ờ. Ừ. này là tính như tương lai hết trơn à tương lai là cái chỗ này là nguyên cái vùng này là nguyên cái phòng nè dạ, wow. và cái, cái để ở cái chỗ chơi đó sẽ đẩy ra ngoài này rồi ờ. cái cái này á đẩy ra ngoài kia làm một cái hồ ở dưới cái hồ à cái hồ à, nước à, ta hồ bơi mà nằm dưới đất luôn rồi bắt đầu mình làm cái nhà lưới chùm lên đó vậy nói đó à, giống như bên kia nó bên kia nó cũng có hồ bơi đó này bắt bảy trăm không tham cầu nằm ngoài kia nó nó nằm cái hầm cầu nằm ngoài đó hầm cầu đó cái khu này là septic không ờ. wow bởi vì cái đất thì nó cũng giống giống giống nhau vậy đó yeah. Dạ. như là mỗi cái nhà nó có cái lô lô lô lô lô lô lô x x lô dạ, hả phía sau là à, là làng sớm của Steven bên kia nhà khu này đa số là khoảng diện trên một mẫu trở lên đây là cái căn nhà mà Steven mới vừa nói với cô chú anh chị và các bạn mình mới mua căn nhà này ở Wesley Chapel nè căn nhà này hiện tại có hơn một mẫu đất với ba bốn ngủ hai hai phòng tắm nè à. hiện tại nó sơn lẫn cái màu cái màu vàng khè vậy giống như vô cái màu vàng khè kỳ quá thì mình không có thích thì mình chọn mình sơn những cái màu khác cái ceiling thì vẫn giữ màu trắng bình thường cái sáng sủa cái màu tường nó hơi à, màu khác với cái màu vàng cho thấy kỳ quá tự mỹ tự mỹ nên nó thích vàng nhưng mình không thích vàng có à, mình được kênh khác là họ đang sơn cái phòng này cái phòng này à, cái xe lên những cửa màu trắng họ mới sơn cái primer này đây cái bathroom đó. bây giờ cái phòng này cũng vậy nè tất cả cái màu kỳ quá mình sơn cái trên kia màu trắng trên này cũng vậy đây là phía sau thì à, ở ngoài kia là cái sách the tank phía sau là cái uh, giống như con suối vậy thì cha đang để mấy cái cây cối ngoài kia thì cái hồ bơi này nó hiện tại nó làm à, phía trên đất thì mình sẽ lấy cái hồ bơi này ra nó đấy hồ bơi này nó cũ kỹ quá bên kia là cái sắp thịt thang đó nó có máy lọc nước lum la chơi thì mình xưng lai mình ở đây mình không có trả không có trả tiền nước phía sau này mình trồng thoải mái mình không có bị uh, à, HOA nó làm khó mình tại ở trong ở trong cái khu uh, à, đi thì nó nó nó nó sạch sẽ nó vui vẻ hơn mà có một cái là nó, nó làm khó mình quá khi mình trồng cây cối Việt Nam mình là thích à, trồng cây Việt Nam mình là thích trồng cây cối này kia lạc vặt á, thì khi mình trồng mấy cái cây đó nó lại làm khó phiền lắm nó cứ loại nó hù dọa mình hoài khi xưa thì à, mình mới vô cái khu nhà đó thì mình trồng nó đủ thứ hết trơn á thì ở phía trước đương nhiên phía trước nó không cho trồng phía sau hồi xưa là nó ok mày trồng tất cả những cây nào mà đừng có lấn qua cái ranh của của cái làng sớm thì được cái thì à, mình đã trồng năm sáu năm nay rồi đầu khi mà tụi XUA nó đổi một cái company khác vô manage á cái nó đổi cái lực lại cái nó ok cái cây này không được cái kia không được lum la sao phải bấn đi thì à, siêu bình tức mua một căn nhà này để phía đất phía sau á, thì ở ngoài này nó không có lực lệ dân nhà mình muốn trồng gì trồng rồi nếu nếu nhà mình muốn sửa sang gì á mình cứ xin phép là mình cắt thêm cũng được phía sau này chắc tương lai mình cũng expand ra mình làm thêm một phòng ngủ hai phòng ngủ ngoài này nữa đương nhiên là lớn tuổi mình không cần có nhiều phòng quá đương nhiên sau này lấy con cái mình có cháu chắc nữa lại nó lại thăm thì cũng có phòng để ở đó nè phía sau này cũng có cái để chỗ chơi ngồi chơi hiện tại thì nó có cái uh, khu vực patio ở ngoài kia thì có hồ mà chẳng lấy cái hồ để qua cái hồ đó về nó dơ quá nó cũ kỹ á mấy đứa lớn lớn mình vô nó nhảy mấy cái cho cái hồ đó banh tao lông luôn Ok cô chú anh chị Cái nhà mới sơn xong Công nhận mấy người mễ là họ sơn nhanh thì trong vòng một ngày một sáng sớm hữu cái nhà xanh sạch bon luôn yeah. Dạ đây là sản phẩm khi sơn xong này cái tường đó hồi ngày qua sáng thấy dài hè phải không giờ mới sơn lại màu khác này màu giống như nguyên tí trên ceiling là màu trắng đó đây. bên đây là gian rộng của nhà bếp hiện tại cho mướn thì à, những để như vậy sau này có thể đặt ra sửa lại làm cho lớn rộng ra đây, phòng khách với phòng à, bên đây một phòng ngủ đây phòng ngủ nè phòng ngủ thứ nhất đây một phòng ngủ bên này cũng có một phòng ngủ ngủ bên này nữa phòng ngủ hai phòng ngủ chính giữa hai phòng ngủ này nó có cái nhà bia cái à, cái bathroom cái bathroom nằm đây Đấy. nhìn bên kia là nhà bếp phòng chơi phòng ăn đó qua bên này thì có phòng ngủ nhỏ nhỏ này giờ có thể tương lai mình làm cái office được là phòng ngủ cũng được chỉ đứng ờ, nhỏ nhỏ nó mua ở đây á thì là phòng ngủ đây được thì ờ, đi qua đây thì nó cái này em phải nói là phòng ngủ tại cái phòng là phòng chơi thôi phòng chơi nó hiện tại mình mới sơn lại cái phòng này nó cũng còn tối tăm quá ướt nhẹp à ở bên đây nó chia phòng hai nó có cái phòng nhỏ nhỏ nên biết làm gì nữa cái phòng này chắc ờ, ngồi coi đọc sách coi tivi thôi chứ làm này cái phòng nhỏ xíu rồi à có thể nói là cái phòng chơi chứ không phải là cái nói là cái bằng cái bedroom nha thì tắt qua đây là cái phòng là phòng giặt phòng giặt nè đó phòng giặt đó còn qua đây là cái master hiện tại mình cũng luyện cái ba cái đồ sửa nhà đặt đặt luôn đó bên trên liệt đồ ngủ nhà cũng là hết đó đây là cái master bed master bath thì trong cái master bath này nó có cái uh, closet cái working closet bên đây cái working closet này đây là cái working closet này thì trong cái uh, bathroom này có cái uh, cầu tiêu cái uh, cầu tấm đã đứng tấm nằm hai cái bồn như mặt bên này nhìn bên kia là cái phòng chơi đây là master bé hiện tại là những món gì sơn xong còn đồ ngổn ngang hết đó đây đây sao đơn xong thì không tiêu bạc à kìa đi ra đi ra ngoài đó cái cha không làm gì ồ cái này chặt bằng tay mệt lắm chơi đúng cái cưa vô cho thẻ một cái thẻ một cái rớt xuống hết trơn ồ ừ, chứ làm vậy lâu lắm kéo cọng dây điện ở đây mình ngồi mình đút xuống mình cưa nhanh à, thì chặt mà mỗi tay mệt nữa cưa ra cho đút vô cái rẹt kêu nó rẹt rớt xuống à vậy mà đi ba ngày nghĩ mà đi nữa nữa là con đem cái ờ, cưa ra con ra chặt ra nó nhanh hơn đừng cột đó nó lội tao dòm thấy rõ ràng ngay chúng giữa chừng khoảng 2 feet hai feet rưỡi vậy á. kế bên luôn kế bên luôn á mà nước đang thui nhìn không được con cá gì mà cái đuôi nó thì giống con cá snook dữ lắm lẹn cá lóc thôi chắc không nặng cho lắm này. nó hơi xám xám cá nó hơi xám xám không phải cá đen trong lại thì có cá lóc có thể có cá lóc cá lóc răng á cái lóc mà thứ Việt Nam này nó không có cá lóc răng này cái gì này da kêu um sùm ờ, nghỉ đi chơi Hồi cuối tuần con cha làm chứ làm mình mà ừ. cưa ra mình thẻo nó nhanh lắm cái nào này mình chặt nó mỗi tay đúng không cho mọi người thấy sao nhà retire được không Oh my god Đậu xe nãy giờ nóng chết luôn Vô cái giống như lò lửa vậy phía bên tay phải này thì có một người từ Cali với một người từ New York ok cả nhà mình về tới nhà rồi giờ hiện tại mình lên tắm rửa một tí ờ, đi làm tí việc cái gì hẹn ờ, mọi người ở video kế tiếp nha bye bye